Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lần bài boss cắt ờ, bắt 70 ờ, nha mọi người. Đó, và lần này thì cũng gom không được nhiều nữa mà tại vì hết cái mùa sắp hết mùa Evan nữa, ai cũng anh Evan nữa rồi. Nên là thực sự là gom lần bài boss rất là khó nữa. Ngày hôm nay thì Khải gom được một lần bài boss đại này. bốn cái đặc biệt là ờ, năm với là hai cái bất thường. Hồi nãy hết hồi nãy hết hạn hai cái nè tại vì cái bất thường này gom thì gom đó nhưng mà chỉ vòng 3 ngày cho đến 4 ngày là hết hạn rồi nè. Nên là bất thường bất thường gom rất là khó còn bó đặc biệt thì sẽ ra trang sức ờ, với lại dây chuyền thì nó thời hạn nó đến một tháng lận nên là ở server này thì trang sức nó, tầm này nó khá rẻ rồi giờ quan trọng là những con vết thường này đó con vết thường này nó rẻ tiền thiệt nhưng mà nó rất là nhanh hết hạn đó mà đánh nhiều một lần thì họ rất là khó rồi ở bắt 70 này để anh Tùng thả trước rồi anh Tùng ờ, thả trước em thả trước anh Tùng thả trước anh Tùng ơi đem con nào anh đây dạ. ok đó đấm bơ tơ đấm bơ tơ đó bơ tơ đó bơ tơ lấy mình bắn thả nhà vui vô ba tên ơi rồi đâm cánh con bắn rồi thả đây thả đây may mắn nè may mắn nè may mắn nè đó full bắn nha nam đó trên đầu là full bắn rồi đó rồi đứng trong nam đọc bùa nữa quốc rồi rồi vô keo đó đó cũng lấy cân bằng cân bằng kháng độc rồi thủ lấy này kháng băng này rồi Rồi Tết bắt 70 thì được gì đây Liệu có gì siêu phẩm không đâu em ơi Anh em đang xem trong Long Hồ chơi nha kia bờ F8 Lấy 500 xu bên F9 Ờ F9 cái chơi đâu có xu Giờ đã chuyển qua con à, đường môn đi ờ, Ông nào cũng comment còn kêu đổi cho ổng mà Rồi Đổi cho ổng xu bên này qua F9 rồi F9 cái chơi đâu rồi nhật đô một nón để quanh mana cho con ờ à, thí cũng động đâu còn mana đâu mana quá trời ở cái bước đó đi cho nấm động nó nhặt bậy đi rồi rồi ok tách nhặt này rồi ok lụm độ lụm độ lụm độ ui sao từ từ nhiều quá năm đồng rồi chết không nhiều dữ chung đây rất ơi ừ nha lai có năm động rồi lai năm động á lại nữa mà đây lưng bên này nó qua lá lên lưng này à, ôi lần này tổng tháo con thường mà nhiều đồ quá nè ơi rồi được hả lại lại đường môn nào rồi đúng môn chưa rồi ok rồi ủa thổ địa phùng mà nó hạn luôn đâu chết tui, rồi từ từ từ, từ cho nó ngừng đam quá nữa mà không sao cho nó phải thối phụ gì cái này à, hết tôi phù thời hạn nè giờ cho nên hai cái gì đó con thổ này tí lên nhạc sâu không sao thổ này còn lâu mới chết rồi cuối vẫn không có vũ khí cuối nhanh em cuối hang gì đây đó đó Chù, à, có trang sức giá tàu kem nhé Ok, số Ôm con thổ mít luôn này. Chà, thổ mít không có đồ luôn Mít không gì luôn à, kim, đại lưng kim Thả tiếp anh đây Trời, nó làm chọn làm gì Ngọc bội ra. Toàn rác con rác thôi Đã đâu vô táo em ơi Đây này Đây Nói cái này em bán thì em bán đi Đồ cho táo sinh lực sức mạnh hai chẳng cái gì tùng rác nó không chậm 40 lái luôn đi xong hết đi mua cái uh, ít thôn phù nữa nè <coughs> hiện tại là vẫn xếp bánh 86 uh, phần trăm đó mọi người anh em không may bánh rất là cao mà đánh thực sự là nó cũng kiểu hên xui là chủ đạo rồi chứ không chưa cảm nhận được cái sự uh, may bánh cao là là đồ xịn nữa nè chưa thấy chưa thấy vấn đề này nhưng mà nhiều khi vẫn có một hai món thôi lâu lâu được món hai món à rồi, anh Tùng bây giờ chặt nó không thả nữa hả? Đến em thả luôn nha. Không không, anh anh anh bị uh, ờ, Trương Lưu Dương nó phù về ba lăng anh. Ok, chạy lên đây. Khi nào không thả nữa em thả. Đấy thả cho, cho hết đi còn có 8 9 con nữa. thôi Lăng bốn con đây, lăng này bốn con đây, lăng này bốn con lăng sau năm con. Đó. Ừ. bốn con thường lần sau năm con đặc biệt đúng rồi anh tại vì bốn thường đồ nhiều lắm đồ nó chặt rương nãy năm con thường mà nó chặt rương rồi cháu còn còn đặc biệt nữa xong rồi lên Ngami làm hai con à, bánh sinh nhật ok lần ngày 10 là bằng bánh sinh nhật bất đại tôi đánh sao bất đại này mình cho được một tiếng sao máu rồi anh quýnh đâu quýnh mình đúng rồi đúng rồi <laughs> ý nhưng mà phải thảy phái phải thả ra phái được thả không được thả không được ba lần nghiện thả được đánh nhanh luôn như thẻ ở Sài Gòn với đừng thẻ ở quê à, <laughs> mình dương mình vớt nhá nhiệt độ coi cái siêu phẩm không em mấy vết thương này là ra hôm nhất như ra đôi giày siêu phẩm mình lông ra anh em đó gì đây dạ. Nhạc. một bóng một nón rồi Bỗng nhìn boss chán vậy chưa hổ thua không rồi hổ rồi có gì ngon đâu anh hổ như cái vũ khí lộ sáng lộ còn ờ. cái vé à ừ. cái món cái vé luôn á ở giá trường ở giá trường hổ trời ơi gắn gắn cái kìa cái gì cái món gì mình thấy thấy vé luôn đó bỏ là dễ chịu nhất ờ thấy nó hai cái rồi nhanh chết rồi rồi thiên sơn bảo lộ này quế tưởng này rồi hai cái này may bắn lúc nãy quá trời với bộ may bắn rồi nè may bắn full rồi ít nữa đâu lên tám mươi sáu phần trăm chưa nói quế tưởng rồi này nọ hơn một trăm phần trăm đó nè hơn một trăm phần trăm á biết không ra món siêu phẩm đây bữa giờ đánh ờ, bắt 69 ờ, vừa rồi hôm qua gần 30 con đó chả có món đồ gì nữa công 200 toàn rác có rác không Rồi cái 171 bán chưa được lấy 200 bán lại chứ chết luôn 179 còn chưa xong một đó nhớ lụng quá kìa quá sát hoài chưa ai mua hả ai mua hôm qua kia thấy cái thằng rau mua hỏi sát là công mà ơi nó ra em có thấy đâu áo nữa nó coi áo này đẹp không có áo này đẹp không nào ra Ui. áo xấu quá lùm áo này rồi về bói này rồi thả tiếp anh đây. ui cho các bạn bỏng hết rồi ít cho các bạn rộng lắm tầm này bỏng á tầm này bỏng cho nhiều nha Chù, đó Hôm nay cho các bạn bỏng á xét mà reo rồi từ vũ khí tỷ tám anh hai mươi ban xét lên năm mươi điểm mà trời đại lưng hai banh không banh hai ba sinh lực bóng 530 dạ. nó 540 à. <laughs> đã lừng ra rạc luôn nón 540 nè em ơi anh em nào cần nón 540 không <laughs> em tầm này mấy cái này nhiều vải chướng luôn nè tiền không ấy nón đâu thì tiền không được đa kháng băng được đa kháng băng cao này giờ ai này ai nói nón nó tốn tiền <laughs> đảo tờ tí nữa <laughs> tu la phát lắm thôi cái nón à, sáu trăm xu à sao em tôi cũng không có nào đợt này keo lắm trăm mấy dạng dương sức mạnh tám sáu mươi xong tám sáu bốn trăm mốt thời à, gian chậm bốn mươi đầu vô dương nè dương nè giờ dũng vừa bữa giờ nếu như mua trả ta bộ tinh hồng giờ mắc là cũng đi mua đi nha đúng rồi ăn yêu em trả trời biết mua sao nè cô này mày ăn yêu quên nè thế không mình dương Ủa, có vốn để coi có vốn ấy để coi hút hồi được không coi thằng hút nữa coi thằng nó hút hồi được không giới bữa giờ nó nợ trong ban nó âm khá nhiều á không phải ít đâu đúng rồi ít đâu hồi không đồ là bạn lắm à, mỗi, mỗi người vài kia đó bán à, sáu mươi người là thấy nhiều đấy ừ. đợt này em buôn buôn tiêu dương phi dân bán gì anh cả à, ok nó đang tấn sơn mà phi dân à, anh tùng có kìa em anh tùng top 7 đấy anh tùng lái bài tốt á à. mua anh tùng không bù là anh tùng nhớ đỡ anh tùng anh lỗ kết là lụm anh mười tám với đầu xe quên anh kết đôi vậy mình cũng lụm ngoài đời Khi Vân á Ừ Khi Vân giá thị trường bao nhiêu thì cứ bớt cho anh em 5 kim Đó Rồi ăn, Đó Ồ Mày thiên nhẫn chạy Khi Vân làm gì Đó đẹp Đồ Đẹp trời Đâu, ai cũng thích để em thiếu lâm Ê, một trong không gì mình phải cần bề ngoài cho nó đẹp đúng rồi thiếu lâm thì để lấy trước thì sao tuy dạ, dạ, tuy mình uh, không Thôi, mày lấy đi mày lấy đi vài bữa à, mà tiếng mà tiếng tuy tuy mình không được uh, sang nhưng mà người khác cũng phải ngước nhìn xíu đúng không đúng rồi ạ ừ mình xấu ừ. rồi tiếp tục anh Tùng ơi hết rồi hết rồi ok giờ tới đem em số con anh à, anh đợi em tới số con này là anh em mình qua môn phái rồi ui đồ cái giá tiền đẹp không có kháng cả cái này mà kháng cả 20 nữa <laughs> đẹp ghê luôn đấy mươi nấu gì à, thì sao ra rồi ra cái này giờ cái cái 20 hợi gì cũng bán ra. cái tiêu trời ơi ra dặn bán à, phi dân à, về rồi rác luôn Đó. Lát luôn Cái nhớ tiếp ôi thì lực vậy á Khải Lực 3 điểm mươi Cái này cùi mà anh Không không không Anh đang tìm cái phôi thì lực 9 À cái này cùi Ở đây vứt em ơi Cái gì đây Khứa này đổi xu cái gì á à, Khứa này đổi kim đưa mình kim đưa bên kia ok <laughs> Inbox Facebook Đưa đâu Pháp gì kìa này Ủa cái gì á, nó Đưa biết cái thiên dương quá trời luôn kìa Vãi còn đâu Thiên dương ra <laughs> ờ thấy con đau bà chưa Ủa anh lùn nó bao để nó dương hay dữ à ừ rồi ok <laughs> rồi ra đây lấy đồ mày giá táo này em ơi à, anh cái quăng ra đi anh lấy cái này làm nhà tàu rồi ở ờ, cái này lấy nhà tàu luôn sẽ lực nguồn lực cao làm nhà tàu rồi ok em ơi à, đợi em đánh uh, ờ, số con này nữa rồi tiền dương đao pháp thì 50 dạng ấy tiền dạng rồi tiền dương á tiền dạng này thì ra đầu gió quá rồi quê nhưng mà Chứ ai nhậu tao hai cho siêu vương nó kỳ lên cấp cao với nhiêu một cái đai lưng kháng uh, ờ, sức lực cao cái này anh tùng là lái lái này anh tùng ơi không lái em đỡ ông rương nè giờ cái dương tá một gia truyền gia tấu nè một ngàn một gia tấu nè lắc quá để lắc luôn ba cái lắc chuẩn bị đã tốn kim không có gì đâu không để ngày nào anh mua ngày đó anh mua sẵn thì thì cứ có mua có bao nhiêu điểm là mua sẵn rồi đó rồi đó ngày nào mua đó thì <laughs> dạ, mất dạ, thời dạ. gian lắm tại vì công việc ban xong xuôi đâu đó thì ra là tống kim liền luôn chứ đâu có thời gian mua đất nữa cứ mua sẵn hết đây rồi đánh lúc nào là mua khi nào thiếu là kêu anh đi mua chứ giờ mà cứ đỡ đánh lúc nào mua lúc đó thì thời gian đâu mà mua được <coughs> rồi xong này lên lánh hai bánh sinh nhật lên môn phái lên ngày 18 à, đứng luôn tổng anh ngày 18 trước đi lên đây ok ừ nhưng mình tám đi quốc hai bánh sinh nhật sẽ được gì vậy nha em này là số bao biết à số con này là tốn bao nhiêu ạ à? sáu con này là đặc biệt là 400 xu bốn con là một ngàn sáu dưới 200 là hết uh, tiền dạng được khoảng hai kim đó chỉ cần có sáu con này thôi mà tốn 130 nghìn đó anh em anh em cứ nghĩ là đánh lên bài bot nó, nó rẻ tiền anh em cứ hồ, kêu đánh hoài mà thực sự là giá nó khá là canh mà mua không ra nữa nè nếu có thì cũng ráng mua á không ai bán á đó có xấu con này thôi mà 130 nghìn Việt Nam đồng đó nè đó nãy anh Tùng mình đánh là cũng mất gần 200 nghìn đấy hai ba chục nghìn đấy ý là mình đang gom mà không gom không đủ mấy con mới nó hết nó hết hàng cũ nó hết hàng liền đúng à. rồi à. nên là khó gom lắm à, chờ đợi anh Tùng anh chuẩn bị anh có bảy top á may ra có 200 con bot là anh em đánh ngon luôn ừ. con tha hồ ừ. săn đồ anh em ạ. Tha hồ săn đồ anh em luôn khoảng ờ, một ờ, tuần ờ. nữa khoảng một tuần ôi một cây vũ khí rồi à. ôi sao con này em thả tôi mọc không nè vãi trướng năm con năm rồi sâu vô ok ok rồi năm con mọc lận em ơi vãi trướng rồi tầm này xe nó không dính lên đây xe nó không dính đâu sát thêm một tí giờ chỉ mọc giờ, giờ, chỉ lấy cái đai rồi ơi giờ toàn mọc không vậy một con thủy một con thủy bốn con mọc vãi chứ cái dính sao hình sao nhìn đen vui à không có không có đau đọc chứ thiên cầm đầu độc đánh một lần đam nha này cầm đầu độc chứ tám gì tiếng nhân giết về à, một câu khí ờ, học một câu khí học bên kia tù xét <laughs> bên kia khải năm độc tù xét sao vậy thôi mai mốt giao dịch kêu ừ. mãi yêu là biết mật khẩu là mãi yêu ok ok ok <laughs> người nam <laughs> ok người nam độ nó có 15 sức lực cao cho anh em mình đọc sắc đồ đọc sắc thì đã kiếm trời ừ, không là tóc à về được một cây nhẫn được hợp lý ngon được hợp lý cái này anh xài để có mua em ơi cái hỏa nhiêu cái hỏa 15 rồi. không 15 cái này anh xài này sinh lực cũng được 30 ra Đồ, cái nó mà 25 là nôm hột luôn á Nó có 15 điểm Anh chưa có nhãn chó nha anh gái à, anh có mà ờ, cái này đẹp hơn cái cũ anh này em ơi này đẹp hơn cái cũ cái này có sức lực lực ờ, một đúng rồi đẹp hơn nhiều ấy sợ cái ngọc bội ngọc bội kìa ngọc bội đoái chứ ngọc bội này á ngọc bội này có anh ơi có đưa ông nam độc cầm á ừ. năm độc lấy thắng lôi nam độc mùa trời nhận này khăn lo cái 9 điểm sinh lực cao rắc luôn 29 là con vào việc rồi đâu 29 là ngon nha 29 là vào việc rồi à, được một cái ờ, nhận chón 40 cái này thì đợt xài không có bán nói chung là có bán cũng tầm cao lắm 3 đến 5 kim không có mất đâu nè tại vì tập trung quá tầm 1 tầm 2 thôi thì cho ai xài nhận chón hả nhận chón hả tầm 1 tầm 2 nhận chón như 1 2 không có rồi hôm qua hôm kia có một nhận trống 30 đó đúng coi không 40 40 rồi 40. 40 chừng 40 không 40 không có rồi 40. 40 thì em đang xài rồi, em đang mượn anh Nam em đang xài một này, đang xài nhận này rồi. Đấy, xài. anh Nam em mượn anh Nam rồi. Khả khả đang xài mà, khả đang xài mà, đừng môn đang xài mà. Ờ. ờ, ờ. Đừng môn đang xài. Ở ờ, trên đèo trên đèo cái cái cái sáu dòng không kích được à? À, không được. Cái này chỉ hiệp cốt rồi. Ơi em ơi đưa, đưa mượn cũng dẫn lên xài tạm trước đi khi nào cần đưa lại đi ok rồi qua kia đưa giao dịch lại nhận đây <laughs> đâu là tư nhân bắc giao dịch lại kia cho em nhẫn này đẹp hơn mà. ừ nhẫn 40 dòng một khá đáng xài mà đang đánh đống kia là mang anh nhiều hơn ok ok ok cho thiên nhẫn em đeo rồi hết bài Bà ơi, anh đi điều kiện lên bến nha, lên bến đứng nha. Rồi, ờ, à, nhận ghi lại em. nhận ghi lại em. Nhẫn này xấu hơn, này xấu hơn. Nó cao hơn Đúng rồi, sinh lực nỗ lực cao hơn luôn anh, sinh khí đẹp luôn Đẹp Rồi, được, được cái nhẫn có niềm may giống ta kỹ năng này Còn... Ba ngày bằng ba kim năm nghe vậy không nào Được, cho nằm động mang vô lấy ít khăn lòi nữa hợp lý luôn Quá chấp Anh nó hai kim nó bán không ta Đây, nằm động mang luôn hợp lý Cái gì anh, cái gì chai dán ba kỹ năng, bằng ba kim rưỡi à, hai kim được rồi hai kim mà được rồi hai kim mà chuẩn giá rồi kịch gì giao kịch giao dịch khải cho cho khải ok cho này gì đó cho cái này nè cho đồ nữa <laughs> cho đồ nữa anh em không gì thích cái gì ờ, À, ok. À, Chờ. Cải đang cần luôn. À đâu, đâu được được được. <laughs> à, kiếm được mai mấy thì hay dữ ta. Đảo dòng cho nữa giờ. <laughs> Thôi phục. Ơi, rồi okay. Rồi anh Tùng lên lên lên trên kia cho anh Tùng ơi, lên trên à, nghe 18 chưa anh? Anh chờ đây ok ok lên đây lên đây lên mười tám em lên giờ đi lên bớt đấy anh em lên bớt đây này giả tẩu giả tẩu giả tẩu kiếm độc sát phải con xe đi đâu hết rồi sát sát à, thương à, đang đang đang vụ gì nha đang đang chạy nhìn nó đẹp thôi chứ cũng không làm việc gì không ai sợ nó bị ờ, quái đông quá nó bu lại nó đụng bấm lộn đi đây tệ rồi đỡ qua đánh ờ, qua hết thành bác đánh hai con kia nha nè hai boss sinh nhật anh em lại tới sẽ ốc đấy rồi quốc hai bánh sinh nhật em ạ khai khai canh dừa dùm cho Như Hương á, một phút á. 2 giờ còn 45 giây còn 45 giây. 45 giây. Ok, đã sẽ tới nơi rồi, tới nơi rồi. À bên này vô luôn. Rồi, khu gia thành cái trong năm đọc. Nha, nhiệm vụ nha. Trong đọc lên bộ cái rồi. Hai người luôn, em quá. À được, tao cái giả lên tàu này. Lên môn phái thì không lóc được hai hạt nè, nên là phải phù về phù lên nhường qua nhường lại cho ông năm động lên. Không lên được hai hạt một lúc nó đã bùa cái đã bùa lên lại đâm tiếp đi không về với à vậy chỉ lên được hai người thôi à ừ thì cái là con người ngon à chỉ lên được hai người à nên là muốn cần người phụ anh em lên phụ anh em ơi treo mấy mục tiêu rồi cái gì lên được một mấy lên được một ạc à không lên được thứ hai rồi ok rồi lên bùa đây quất đó có bùa là định bị đánh khắc liền đấy là cái dao nhận lên người đang xếp đồ nhiều quá đi tung kim về lắc nhiều quá hả ngày 18 ngày 10, ngày mình quên lộn ngày 10 đầu cổng rồi này ngày 18 đầu cổng này ra ra phụ đam vài cá cho lẹ tùng đâu tùng không lên đam tùng đi chọn hello anh em nha hello mọi người Rồi. anh tặng công ăn việc làm cho cho mấy em còn gì ừ. <laughs> <laughs> Không làm gì đâu. Ừ, mày nói làm gì. Hay hả thủy là cho năm Tư không lên đa vụ đi. Từ từ để ngồi trong thương đã nó mới đi công viên Diego. Đây giờ. Chỉnh. Ông là tôi tè rồi. Tắt đèn, tắt đèn. Tắt đèn, tắt đèn. Tắt đèn. 36 mà, đưa đâu? Ờ à, lưu hóa thành hóa thành mua rương mua một rương mana hóa thành luôn mua một rương mana hóa thành luôn đưa uh, ờ, mua một rương mana rồi hóa thành luôn à, ô này lâu anh em đợi chút mà coi ra đồ gì boss em xem nha ai vô bị boss chết anh em ơi chuẩn bị ngưng nghe hai bạn kia ơi ừ đúng rồi thiên thiên trưởng mà full đồ mà thiên trưởng full đồ mà ạc bé quậy ngon ờ ạc bé quậy ngon vậy cứ bao nhiêu người đi thì cứ vô hết một phòng rồi bàn tán vấn đề chia kỳ hợi nhau gặp thằng nào cố gắng giết đường đó càng tốt vậy đó ừ đi tới mấy giờ à? Mấy giờ mai em chơi với coi? 7 giờ 15. 7 giờ, 15. Đi đến ờ, khoảng 7 rưỡi. giờ là chuẩn bị đồ đạt rồi xong đó là 7 giờ 10, 7 giờ 10 phút, 7 giờ 20 đánh. 7 giờ 20 là đánh tối luôn rồi. ngừng đam, ngừng đam hai giờ đang ngừng đam luôn. Ngừng đam đây phô gì luôn, phô gì luôn. Ngừng ra. Phô gì luôn, phô gì luôn. Hồi rớt nắp bây giờ, đó còn đánh kìa. Rồi bình dương đánh đi, bình dương đánh đi, bình dương đánh đi. À anh anh anh tôi phân phù đi, một một người đứng phù để ngừng cho phải, đúng rồi rồi ngừng đi đừng mình em những thúy yên thôi mày ngéo thấy mày ngéo <laughs> em à. chỉ là bên đường em cái solo lại nữa năm này đợt bữa nam mình chạy có cờ mà không cái đợt bên mình không đi gì á là tụi hùng cuồng đầu tiên tụi nó chơi đồ tụi nó ăn lắc chưa bữa đọc lại với quýnh nam mà nam quýnh lại đâu mà ừ. đủ cô bắp thì nam rồi về nhật đô họ được gì đây nam Sống này à, quốc thêm bóng đại nha em ơi trong này Bình Dương với Nam Tiên Phong ra phụ em đánh bóng đại ba lanh nha nha Con con thả đánh luôn cho đỡ nó hết hàng 10 ngày 7 ngày nó hết hàng à Rồi về nhiệt độ Bóng đại ra bảo là một tịch cái kiểu rồi đó Ừ Để, ờ, đi ngủ đi ngủ đi rồi cho nó đọc lên bùa hết bùa vợ vợ vô vô nắp nè em mày báo vợ ờ, <laughs> kêu nước này nước này hả ờ ừ, ớn ừ. ừ. thôi lượm tiên <laughs> hai boss được gì đây biết tên một tịch gì không anh một tám kêu biết tám một tám xanh ừ. Trời, nhìn đũa đó cái đi cái cái đi ờ, ban mà nhìn cặp đũa cái 18 rồi kìa. Ừ, nhìn cặp đũa 18 rồi. Tám kêu. Ừ. Càng muốn tay dài muốn lắm Ghét gái <laughs> cười Ừ lỡ <laughs> Ừ, ừ. Lầm đô Rồi bớt ra nha bớt ra nha Lầm lầm lầm lầm lầm đồ vậy đây hết dạ cả phải coi đồ mấy cái láp của anh 18 dài cái nào dành cặp đũa đâu biết rồi ờ à. à. Trời, chị lộ nói gì vậy vái cái trước mình coi cái con mạc đánh á anh em tôi gạt con em tí rồi đại với thịt con lôn được anh tùng ơi con lôn có tiền có giá ấy rồi ờ, với thịt họ còn con kia được gì kéo lên trên anh hả con kia là là viên uh, ờ, tiền thổ lộ thôi bó cửa võ tàu lan rồi Nên ai kia người đang hạt mà mẹ mới đâu ừ. à, à lôn à ờ à, chiều mai khỏi cha đi cả luôn à, bữa thằng ngày gì bữa mình dương cũng được cái cuốn bí thịt gì đó rồi ok anh, anh tông về tương nhiên bắt em giao dịch luôn anh tông ơi giữ 400 cá nhân một viên tinh hồng anh ơi tương nhiên bắt ừ. bắt đã có tiền không? Có có có ra ba lan ra ba lan, ra ba lan anh, anh Nam ơi. Phụ em rất có đại. Ba lan ba lan, Đừng làm cái giận ạ. Cho nó ăn này. À, dạ. quá đường cũng uh, ờ, bí tật cùng lồn một điểm kỹ năng cũng xin, cũng ngon ờ, nha cung cung lồn nó cần kỹ năng ấy cung này cũng cũng cũng ok ấy được vài kim ấy cũng đắt được vài kim mà bèo lắm được ba năm kim ấy rồi ok rồi. đường cuốn uh, kỹ năng uh, một cấp qua uh, một điểm kỹ năng cung lồn khá ngon ấy cung này cũng khá giống như uh, võ lâm người tỉnh này dành cho cung luôn rồi cũng đó tại vì sao cung lông nó cần kỹ năng khá là nhiều luôn anh em cung lông tầm cấp cao nó sẽ cần tầm này chỉ những người nào thiệt chắc chơi cung lông họ sẽ mua rồi lên đánh một đại nào đó đồ ra tao bóng đâu server mình như còn một cậu sản view chơi ừ. Á thằng này Ờ á thằng này Tony ờ, cái gì đó Cơm cái gì Rồi Bà Lan đây dạ, à, Nam ơi Cần bách được không thấy đâu nữa nhỉ rồi ờ, thằng bách nó chắc bán à, nghĩ rồi không thấy luôn Hoàng mới mướn được cái miner nào like rồi không coi em ơi. Thôi xong, đủ con này, thôi xong, mắt này quấn skin 150 cái bang không đây. À con này thiên nhận. Thôi xong, thiên nhận đánh được không sao. Tướng cái bang là toàn. Cái bang là banh sắc luôn. Quá thả phát chất luôn ấy lộn rồi đúng như nhìn nhìn nó thả máy đòn thì ngồi banh sát nhanh kinh đúng vật đại hai cục cục hai cục thì ngồi lên phụ em em ờ những em thấy nội công á lên phụ đã được đẹp mà ba tiếng ừ rồi <laughs> gói lần chết em ơi bờ kẹo hai phải phục luôn nem chịu bắt ở à, đạn được gì đây khối hàng kiền quá kiếm bạn bỏ đánh chơi biết sao vậy nấu chấn à <coughs> đạn điều này không biết đủ hồi máu không không nó không hồi kiểu đâu thiên đạn vẫn về được tiền về ký hai mươi hai gì hai trăm bốn mươi Phi Dân Phi Dân ơi Nghe nghe à, à tôi đưa hai cục vải ra không quên nữa Đi tiền á Ôi sao Quá nhiều luôn Chân chắc không có vòng đồ gì luôn Quá nhỏ thì Không có gì luôn Nó bỏ thật kìa Đây là lấy nó kìa Gừ gừ Đi tiền Phi Dân Bỏ đồ 200 200 ui họ này Đồ của đôi giày, vãi cả nồi Đồ, ui được như vậy làm chồng ngồi ngon, sức lực cao luôn ôi, đủ ra đôi giày tóc 19 trời ôi rồi vậy mà được đôi giày được có tiền có, có tiền, ôi đồ tùng anh tùng thấy cho anh tùng thấy bút đại cho anh tùng ơi à, ngon tùng đi ngủ nãy giờ ngon vải trướng rồi rồi má đôi giày ngon tóc 40 luôn đẹp quá đẹp luôn trời ơi ngon thủ 15 luôn đẹp vải trướng 25 15 ôi ngon đôi giày ngon má đôi này Đầm phát tóc 60 đó chậm nữa kìa Ôi giờ tồn 6 dòng không ơi Má đôi giày nhìn, nhìn, thấy hai điểm mình đã thấy tiếc tiếc rồi Thật sốc giày này 9 Đánh sốc 20 cũng ngon 40 Ôi 30 dòng 1 đó, đó để lại không được anh em nào quen đây 19 40 này chậm quá sốt này shop được ngọc bọn ô tính ra được về được hai món này nhìn đẹp nè bây giờ bốn leo bốn leo thì một tháng năm luôn rồi 10 độ rồi vậy Trường môn mà tóc 19 chạy làm gì? Sốt chạy làm gì? Tóc có 19 rồi đa sử dụng dây thì dùng dây khổ tóc tốc nếu mà có vũ khí chắc ngon lắm mà rồi à, nhìn. rồi còn đôi giày này bán đây đợi tiếc <laughs> giày này tóc hơi sinh lực một lực à, thì nó để lại cũng được này cho anh em là trong ba là xài mang cũng ok tại vì nó đẹp quá mấy mấy anh em mà đi ờ, con con luôn đang dùng giày tóc có 11 đó nào không đúng rồi bán rồi bán rồi thôi bán rồi bán rồi được đôi giày nữa mà ngon gớm top 25 đấy hả top 25 nó không được rồi ờ. cho top 15 sao chạy ờ, ngon là con lô lành cảnh nào rồi ok có có hướng lên đồ, có hướng lên đồ, rồi chuẩn bị khai cho chuyển đường môn với sách uh, à, gì này biết không nè sách hiệu cốt nón nón thủ lý 25 đai thủ lý 19 đó Đôi giày này nữa chuẩn pin 80 chậm Ok chưa Nhận chón dùng một bao tay chón kháng họ xong Quá pin Quá đẹp ra là biết là à, là biết là đưa nhận 40 lại cho cho cho ấy được kìa màn đây chưa đâu em khi nào em lên hả chưa ba đẹp cũng lấy 25 luôn có 15 mà cái này 25 là đi pin nữa mà cái này 25 là chắc nữa lấy bữa nào mà thay thay thay một cốt thì để lại cái này nhá hả à, đủ 80 tròn 80 chậm Đăng, anh em đỡ thấy bao tay nam mà chón 40 kháng họ tầm 10 hú khải như em đó chỉ cần nhiều đó thôi lấy móc 80 chón đẹp đó Ủa, dòng này 6 dòng mà, đồ 6 dòng mà đúng không? Ừ, đồ số dòng chứ. Thì cứ cứ cắn họ trên 10. Đâu, đưa em luôn. Em mượn đây, đâu làm. Em đang tìm bao tay nữa. Ngon không? Đâu, bao tay của nào nào. Bình thường Con con mùa đang dùng cái đôi giày đó. à, à đôi kia 19 ừ, cũng được à đây con đang được đấy được được họ lấy đỡ đỡ đây là cho em mượn anh nam ơi họ <laughs> lấy thì anh em mình rồi ok ok đủ đồ đánh đủ đồ đánh luôn, đủ đồ đánh luôn sẽ hiệu cốt 89 80 chậm trời ơi ngon thì anh cũng để dân thế hồi lên sẽ hiệu cốt luôn đi không được lên sẽ hiệu cốt luôn hả ừ đồ đi được cả hôm nay đúng rồi má xếp đẹp luôn anh em ơi giờ sẽ lên đồ tự nhiên tự nhiên buổi sau này phải không Khả tính rồi Cái sách năm hành này á nó biết sao không Nó được là được cái bao tay thêm vòng thủ 19 này Chứ còn còn cái nón nhìn phèm vãi đái luôn Có 15 điểm rồi Còn cái nón khải là Cái nón khải là 25 này Đó 25 này 19 này Đó đôi giày Đôi giày này bao tay này đinh ra là mang bao tay này Nó bu lại bao tay rồi đẹp luôn Đúng không Phòng thủ đẹp luôn um, Rồi ok anh Như Hương ơi Nam Nam Nam Phong mừng mừng mừng lại cái cái mừng lại cái bao tay anh Nam ơi cái nhẫn luôn ờ lấy cái nhẫn luôn lấy nhẫn luôn một tay lấy nhẫn luôn đồ lên sẽ đồ đẹp quá đây đây đây đưa em cái à, nhẫn em em đưa anh cái nhẫn lại cái kia rồi cho em mượn bao tay sao rồi như hương cho mượn cái áo như hương ơi à thì con đẹp quá em ơi tám mươi chón tám mươi trăm full thủ lý luôn á đây đẹp quá ngon quá chưa sao anh anh lái gì tầm người dẫn phát là con đẹp ăn cũng tám mươi chón tám mươi trăm luôn nhẫn hả nhẫn đâu nhẫn em đưa anh đang từ phong rồi ừ ông à, à, nam, ông nam à cái nhẫn số một á à ok qua đây lái này anh nam gì anh như hương mừng nha rồi ừ. qua đây anh ơi đồ được hai được về bờ hai món nè bao tây nữa nè quên cái cái ngọc bội sinh lực nữa nè sinh lực năm bảy luôn ừ tiền về này đó sinh lực cao đó còn không sinh lực thấp không có tiền đâu rồi anh như hương đâu tương nhiên bắt anh đây còn dạ. quá anh em ơi lên xếp đồ tám mươi chó nó mới chậm luôn rồi à, cho em mượn áo luôn à, em được áo ờ, cũ em được áo 49 anh mang cho xe mang khi nào cần lấy lại ừ. chủ yếu lấy cái năm mười cho nó đẹp đội đẹp đội hình rồi ít hôm anh em biết không ít hôm khả sẽ lên cái gia truyền hiệp cốt kháng tất cả năm nữa đó khả sẽ lên gia truyền hiệp cốt kháng cả năm nữa nha anh em rồi như hương một cái nhẫn này nha anh ờ, Nhật Phong ơi rồi ok còn cái nhẫn này đã đủ 88 đẹp quá ok luôn đó Winlow hơi thấp tí tốc sẽ hơi thấp tí không sao à, ờ, mấy cái độ này thì cho xe là ok này xếp hiệp cốt hẳn vậy lên đảo này em ơi xếp, xếp ok luôn nha đây anh Nam ơi Ôi. Đây, trời ơi, 80 chọn 80 chậm, full không lý anh em mà, ngon quá. À, anh ngược. Sao ra vậy? Rồi. Nhận nhận. Đúng rồi. Rồi, bỏ đồ vô đợi, đợi xong đợi sang đồ đã. Rồi anh em xem video bắt 70 này thì đừng quên đỡ lại cho kháng like ủng hộ cho anh em ơi ra được một ít đồ khá ok đấy nhẫn chón kháng họ sinh lực lực đẹp rồi đôi giày thủ lý làm chậm đẹp rồi ngọc bội làm chậm 40 sinh lực 137 rồi đó nói mà cho anh em xem đây đừng có nhận đâu nhận này này đó 15 40 sinh lực lực đẹp luôn em mình thiệt sự nhận này đừng môn mang hết hết chơi vào đâu luôn xếp hiệp cốt luôn rồi bao tay này mượn anh nam hợp lý luôn quá hợp lý đó rồi, ngọc bội này đánh ra Giày này đánh ra Ôi, nhìn đôi giày nhìn đẹp vãi Hay là 40 Vừa đẳng móc của set đồ luôn nè Vừa đẳng móc của set đồ mình 80 chậm luôn Tại vì cái Khải có một cái nón sinh lục lực đẹp 25, 20 Rồi đã lưng 19, 20 thì 40 Kèm đôi giày nữa Mắt pin 80 chậm Rồi mang nhẫn vào tay chón đẹp Ngon <laughs> Rồi, đỡ Khải sẽ kết thúc video ở đây Anh em nhớ đỡ lại một like ủng hộ cho anh em ơi Rồi, đánh vài con bóp này hơn hơn ra được ít đồ ngon quá